Xin chào các bạn quay trở lại kênh youtube của mình Trên nay mình đây đang là Kylian Black Panther Một trong những chai nước hoa rất nổi tiếng của nhà Kylian Đó là chai nước hoa được mọi người bình luận rất nhiều là review đi Mặc dù thời tiết Hà Nội bây giờ đang rất nóng Nhưng mà mình đã mang em nó về để làm video review các bạn đây nguyên hộp luôn á Và nếu như ai là những người đã bình luận đề nghị mình review chai nước hoa này đừng tiếc cho mình một like và nếu như share được cho video này càng tốt để mình có thể tăng view tăng sắc và nếu như bạn quan tâm đến ờ, nước hoa này mùa đâu thì có thể tham khảo shop island ở phía dưới mình sẽ gắn link ở phía dưới phần ờ, mô tả của video còn bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu thôi và chúng ta cùng nhau xem qua một chút ngoại hình của chai nước hoa này nhá thì ờ, nó sẽ có một cái hộp nếu như các bạn mua full box nó sẽ có một hộp như này một cái hộp màu đen và black fountain killen và chúng ta có một cái hộp đầu lâu siêu siêu đẹp các bạn đây các bạn này nhìn thấy một cái hộp cực kỳ đẹp và cái hộp này thì không mình gọi là cái dương đi cái dương này thì các bạn cần một cái chìa khóa để có thể mở ra nhưng mà thực chất thì không phải lúc đầu nó khóa đâu mà lúc đầu thì họ để cái khóa ở trong cái hộp và khi các bạn dùng nếu bạn có thể mở ra cắm vào và như này thì cái khóa này nó cũng giống cái khóa còng số 8 đó và các bạn mở chai nước hoa ra như này ui trông kiểu sang sẽ bị cái hộp này nhá ui rơi xuống mất rồi cái hộp này bán riêng thôi như có một triệu đồng hay sao ấy nếu như mua không hộp thì như mình nhớ là, nó có nhiều người bán với cái giá rẻ hơn là một một triệu đồng cho một cái hộp các bạn biết hộp đầu lâu này nó vô cùng đẹp nó được hoàn thiện rất là tỉ mỉ bên hai phía góc cạnh cũng rất là đẹp và bây giờ chúng ta phần ngoại hình của chân hoa thì chân hoa này nó rất là giống những cái line ở trong bộ sưu tập của nhà Killian thôi hai bên thì họ có những cái vân đặc trưng của Killian và cái lọ được làm màu đen và cái đáy khá là dày thứ hai là cái cái mát màu vàng ở đây thì có chữ Black fountain Killian và cái phần nắp chai thì cũng có Killian và chai này thì chai là các bạn có thể mở ra được nhà nhá các bạn dùng hết thì các bạn có thể mua để các bạn đổ vào các bạn chỉ có mại những chai này chỉ cần mua một lần thôi lần sau các bạn mua những cái chai refill à những cái chai nào họ bán hàng từ hãng ấy thì các bạn đổ ở đây là dùng được vì thế mình nghĩ là cái giá khá là cao thì nó cũng phù hợp tại vì một cái hộp đẹp một cái chai đẹp lần sau dùng hết thì cần mua nước hoa đổ vào thì phải nói là quay hình này chắc là 10 trên 10 không có gì để bàn cãi cả khi các bạn xịt cái mùi hương này ra này kể cả ra tay hay ra giấy thì một cái tổ hợp mùi nó độc thẳng vào mũi của bạn là mùi của rượu rum kết hợp cùng với sô cô la sô cô la đây mình nghĩ là sô cô la đen và nó sẽ có nó vẫn có một cái độ ngọt sô cô la nhưng mà những sô cô la đây là những cái miếng sô cô la cứng và nó sẽ có một cái mùi đắng rất đặc trưng mình nghĩ rằng là cũng một phần đến từ sô cô la này những cái loại sô cô la cao cấp thì thường nó sẽ có mùi đắng khi ăn vào nó có vị đắng này và tiếp theo đó là của hạnh nhân và một chút mùi hơi khói khói của cà phê thì ban đầu có mùi rượu rum này chủ yếu nó sẽ là là chính chia sẻ một chút về rượu rum nhé để cho bạn nào chưa biết thì cái rượu rượu rum thì chủ yếu là sử dụng là mía nước ép mía họ sẽ nấu sôi lên và nó sẽ ra 95% là dung dịch và 5% là bọt mía thì cái 95% là dung dịch dung dịch mía đấy thì người ta sẽ làm đường các loại đường khác nhau và 5% cái bọt mía thì người ta sẽ mang đi người ta để trong những cái thùng gỗ sồi và để đến một cái thời hạn nhất định thì nó sẽ thành rượu rum nên là khi ngửi cái mùi rượu rượu rum ấy thì các bạn nếu như các bạn ngửi kỹ thì bạn sẽ thấy là một chút gỗ ở đằng sau gỗ từ những cái thùng gỗ sồi ấy nếu như bạn nào mà hay uống rượu mà những ở quán rượu mà hay dùng những cái gỗ sồi để ủ những cái rượu để pha cocktail ấy, thì các bạn mới nhận ra điều này còn thực sự là nếu như các bạn ngồi trứng nước hoa thì rất khó để có thể ngửi được cái mùi gỗ của cái những cái thùng khi mà người ta ủ rượu thì mình cũng chia sẻ luôn đó là nhà Killen họ làm hai cái nốt hương của mình rất thích đó là đầu tiên nó là thuốc lá cái thứ hai đó là làm rượu rượu của Killen có rất nhiều những cái chai nước hoa nổi tiếng như là Single Malt này uh, à, Single Malt này và um, angle share này cũng như là đây là một cái back phantom là một cái mùi rượu rượu rum ban đầu rất là thích và ở cái top nốt này thì một cái mùi đập thẳng mũi bạn kiểu xịt ra phát thôi các bạn nó đấm thẳng mũi bạn luôn nhưng mà các bạn không phải lo rằng là mùi hương nó sẽ khó chịu mà cái mùi rượu rum ở đây nó được kết hợp được mix với sô cô la với ờ, cà phê và một chút hạnh nhân thì nó giống như kiểu là các bạn khi các bạn uống rượu ấy, bao giờ cái hụt đầu tiên nó cũng khá là khó để nuốt được nhưng mà khi bắt đầu kiểu bon mồm mề môi rồi thì như nhau hết mà vào xuôi hết thì cái mùi hương này như vậy và sau đấy thì mùi của rượu nó sẽ nhẹ xuống và các bạn nhận thấy là một cái nét xuất hiện đó là cái nét của sữa sữa ở đây thì mình nghĩ rằng là cảm giác như thế đến từ sữa tươi ấy. nó khá là ngọt nhưng mà nó nó làm khi các bạn ngửi nó làm mình liên tưởng đến những cái sữa tươi chứ không phải là những cái sữa đặc những sữa đặc thì nó sẽ bị quá là ngọt mà nó bị dính nhưng mà sữa tươi thì làm cho cái mùi hương ở đây nó cảm giác nó mềm và nó kiểu rất là kiểu trôi trôi kiểu rất là mỏng ấy mùi mùi sữa nó không rõ nhưng mà nó vẫn có cái vị ngọt thơm của sữa đặc trưng ở đây cái vị béo béo đấy và nó kết hợp cùng với ờ, sô cô la và cà phê tí nữa mình sẽ có một cái ở đoạn cuối mình sẽ nói về một đoạn rất là hay ở chén hoa này và cái đoạn ở giữa này khi mà mùi sữa nó mới lên ấy thì đấy là cảm giác mà lúc mình không thích chai nước hoa này tại vì thứ a mình không phải là một thằng thích những cái hương đồ ăn những cái hương nhóm hương kiểu ngũ măng ấy quá là nhiều nên là với em này thì ở đoạn giữa này mình ngửi nó hơi bị đau đầu nó hơi ngọt quá với mình sữa lên quá nhiều nên là sữa này các bạn thấy này, sữa ngọt cùng với cái vị đắng và một cái mùi của hơi hơi cháy của đường nữa thì đấy là cái cảm giác của đoạn sữa và đặc biệt là cái loại sữa này thì nó làm mình liên tưởng đến ờ, một cái cốc kiểu caramel macchiato ấy nhưng mà ở đây thì nó đắng hơn và nó đậm vị hơn khá là nhiều thì đó là cái cảm nhận của mình ở khúc giữa về sau ấy, các bạn thấy là mùi của sữa nó sẽ nhẹ dần mà nó hòa vào những cái nốt hương ở đây thì nếu như bạn nào mà chưa thử cái chai hoa này mà các bạn nhìn cái nốt hương ở trên trang fragantica.com ấy thì các bạn thấy là một cái tổ hợp kiểu nhìn phát là ui chết rồi mùi ngọt lắm sữa caramel hạnh nhân rồi ờ, nhưng không nhầm không nhầm có vani nó lại là có những rất nhiều những cái nốt hương tạo nên một cái hiệu ứng vô cùng ngọt nhưng mà ở đây thì nó không như vậy ở khi mà dry down mà sữa nó hòa vào tất cả những cái nốt hương ở đây thì các bạn thấy là mùi nó bắt đầu khô và trở nên giống một cái cái bánh cái bánh ngọt mà bị nướng hơi cháy một chút cái bánh ngọt đây thì nó có bánh ngọt sô cô la hạnh nhân hơi đắng một chút thì đấy là cái mùi hương toàn bộ mùi hương của black thunder mà mình ngửi thấy thì mình nghĩ rằng là nếu như bạn nào thích cái gu đồ ăn thì chắc chắn là các bạn nên thử qua black phantom về cái độ lưu hương thời điểm khuyên dùng cũng như là độ tuổi trên hoa này thì đầu tiên đó là về cái độ lưu hương thì trên hoa này nó lưu ở trên da vô cùng tốt 10 đến 12 tiếng nữa là chuyện đương nhiên các bạn phải biết rằng là nếu như khi các bạn xịt một cái mùi hương nào ra tay để các bạn test test buổi buổi tầm 5 đến 6 giờ chiều nhá mà các bạn gọi là đi ngủ thì cái việc khi các bạn ngủ gần như là mình thấy là khó có thể mùi hương nào lưu được ở trên da đến sáng ngày hôm sau nhưng mà đây là một cái mùi hương như vậy nó lưu ở trên da mình mình test kể lúc đi ngủ từ buổi tối hay là xịt cả buổi sáng vậy lúc nào cũng tầm 10 đến 12 tiếng và cái độ quả hương lúc nào cũng tầm một cánh tay và nó sẽ giảm dần theo thời gian nhưng mà khi đến những cái mùi hương nó còn đến cuối cùng thì nó vẫn còn cái độ quả hương của nó vẫn còn tốt tầm gần nửa cánh tay rất là ok và với một cái mức độ bám tỏa rất là khủng như vậy thì chắc chắn rồi chai nước hoa này là một cái tông mùi đồ ăn ngọt ngào ấm áp tối nên là các bạn sẽ chỉ sử dụng vào những ngày trời mát mẻ hay cái nói thẳng luôn đó là mùa đông ở Hà Nội chai nước hoa này như các bạn xịt vào Sài Gòn ấy mà ngoài cái ngày mưa ra thì mình thấy là gần như là rất là khó xịt đó các bạn giảm số lần xịt xuống còn chai hoa này là một chai hoa sử dụng rất tốt sinh ra để cho miền Bắc ở Hà Nội đặc biệt là những ngày mùa đông mình nghĩ là em này thì nếu như các bạn tầm dưới 22 đến 23 độ đổ xuống thì các bạn có thể sử dụng tốt và có nghĩa là càng lạnh thì mùi hương lại càng ngon bạn như kiểu một cái món đồ ăn di động vậy mà mời mọi tất cả mọi người sơn và độ tuổi của chai hoa này thì mình nghĩ rằng là chắc tầm 20 21 là các bạn có thể xịt được rồi đến tầm 30 thậm chí là 35, 40 cũng vẫn có thể xịt được Về cái giới tính cũng như là về cái phong cách làm sao để phù hợp thì trên hoa này mình thấy là nó khá là unisex mùi hương thì mình thấy là theo cái những cái nốt hương những chai nước hoa mà làm theo cái nốt đồ ăn ấy thì thường mà nó khá là unisex nhưng mà chai nước hoa này thì nó có một cái mở đầu nó khá là gọi là có phần hơi nam tính có phần hơi mạnh mẽ bởi nốt hương rượu nên là mình nghĩ là mình sẽ chấm tầm 60 40 60 phần trăm là nam và 40 phần trăm là nữ nữ có thể sử dụng được nhưng mà phải là những bạn nữ nó phải hiện đại một chút chứ nó không theo kiểu cổ điển và mơ ngày thì mình nghĩ sẽ dành cho những các bạn nào mà nhất là thích những cái mùi ngọt này thứ hai là ăn mặc nó cũng gọi là hiện đại một chút mùi hương của nó khá đặc sắc phải nói là như vậy đặc sắc ngọt ngào quyến rũ nó mang đến một cái vai kiểu khi các bạn ngửi một lần thì các bạn sẽ rất là tò mò khiến kiểu phải ngửi thêm vài lần nữa mình là một thằng như vậy mình xịt nó mình xịt Black Phantom ra và mình ngửi một lần đầu tiên mình rất là tò mò về mùi hương này và mình nhất quyết là mình nghĩ là mình phải xịt thêm vài lần nữa thì đấy là cái cảm giác mà mình nghĩ là rất là nhiều bạn khi mà xịt chanh hoa này một lần thì chắc chắn là các bạn ấy muốn hay là các bạn ngửi thấy thì các bạn ấy muốn ngửi thấy vài lần nữa thì đó là một cái điều khá là hay đến từ Black Phantom và những bạn nữ nào mình nghĩ phải là những bạn nữ nó cũng có hơi cá tính một chút tại vì khi mà mình ngửi cái mùi hương này trên người một bạn nữ nhé thì đấy là một gọi là cô em chứ cũng hay ngồi ở những quán rượu ấy thì mình có ngửi thấy cái mùi hương này và đấy là nó khá là hợp với những cái bạn nữ theo phong cách kiểu tự lập kiểu hiện đại và gọi là cũng đa tài kiểu như thế có một nét khá là sang trọng thì xịt cái mùi hương của Black Phantom này nó cũng rất là hợp lý Vậy thì chai nước hoa Black Phantom của Kilian này có nên mua hay không? Thì đây là chia sẻ của mình Nhất là bạn biết rằng chai nước hoa này nó không hề rẻ ừ, Các bạn có thể xem cái phần giá ở phía dưới Mình sẽ dẫn link ở đấy, ở đấy nó vào thẳng luôn các bạn nhìn thấy giá Thì chai nước hoa này chắc chắn là nó không hề rẻ so với những chai nước hoa của Quid thì thực tế là nó đắt hơn Tại vì đây chỉ có chai 50ml thôi và cái thứ hai đó là về quan điểm cá nhân của mình thì mình là một thằng thích rượu và thuốc lá đặc biệt là rất thích rượu của Kilian là vài chai rượu của nhà này làm gần như là chai nào mình cũng rất là ưng và đây cũng là một chai nước hoa như vậy nhưng mà đến để đến đoạn giữa khi mà cái nét sữa mà mình review ấy nó lên ấy thì mình lại không thích tại vì với mình thì cái đoạn sữa đây nó khá là đau đầu nếu như mình ngửi nhiều trong một cái thời gian và mình xịt vào những cái vị trí mà khi mà nó tỏa lên lúc nào mình có thể ngửi thấy thì mình hơi bị váng đầu đây là cái quan điểm và cái gu của mình thôi thì mình muốn là mùi hương này nó sẽ thuần rượu hơn một chút hoặc là nó bớt ngọt hơn và nó sẽ nghiêng nam nhiều hơn là theo kiểu unisex cả nữ có thể dùng được thì đấy là quan điểm cá nhân của mình thôi nha. còn nếu như bạn nào mà thích mưa ngày đã xin mưa ngày rồi thì hãy bình luận cho mọi người cùng biết cái cảm nhận của các bạn ở phía dưới và với mình thì chai nước hoa này nếu như các bạn đủ điều kiện tài chính thì các bạn hãy mua tại vì nếu như xét nó đứng về một chai nước hoa rượu thì nó cũng không phải là một chai quá là hay về rượu còn uh, nếu như xét về một cái gu đồ ăn nó là nửa vời nhưng mà có lẽ rằng là vì cái sự blend vì sự mix như thế nó tốt nốt rất là ấn tượng cũng là về sau rất là ngọt thì có lẽ em nó nổi tiếng tại vì em nó sẽ đa sẽ gọi là ninh mũi số đông hơn được đa số người thích hơn thì đây là quan điểm cá nhân của mình mình thì mình không thích nhưng mà nếu như có điều kiện gọi là dư thừa tài chính thì mình sẽ mua còn nếu mà bảo là mình phải mua hay không thì mình sẽ không mua và vừa rồi đó là review nhanh của mình về Black Phantom của nhà Killian nếu như bạn nào đang phân vân hay là các bạn đang muốn thêm cái góc nhìn từ mình thì hy vọng là video này sẽ bổ ích với các bạn và nếu như các bạn thấy video hay thì đừng quên việc like share cũng như là ấn chuông thông báo để có thể nhận được những cái video mới nhất nha bây giờ thì xin chào và hẹn lại bye